Cô chào các em Hôm nay các em học bài luyện từ và câu Tuần 27 tiết 54 Cách đặt câu khiến Bây giờ cô và các em cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học này nhé Phần 1 nhận xét Cho câu kể sau đây Nhà vua hoàng gươm lại cho Long Vương Hãy chuyển câu kể thành câu khiến bằng những cách sau thêm hãy đừng chớ nên phải vào trước một động từ thêm đi thôi nào vào cuối câu thêm đề nghị xin mong vào đầu câu thay đổi giọng điệu bài này yêu cầu các em làm gì vậy à Bà này yêu cầu các em hãy chuyển câu kể thành câu khiến Đầu tiên, các em hãy thêm từ hãy, từ đừng, từ chớ, từ nên, từ phải vào trước một động từ Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm động từ trong câu kể Nhà vua hoàng gươm lại cho Long Vương Từ nào là động từ? à từ hoàng là động từ vậy các em sẽ thêm những từ màu đỏ vào trong câu kể theo đúng yêu cầu nhé đây là đáp án của cô cách thứ nhất chúng ta thêm từ hãy từ nên từ phải từ đừng từ chớ trước động từ hoàn cách thứ hai chúng ta thêm từ đi từ thôi từ nào ở cuối câu cách thứ ba chúng ta thêm từ xin từ mong từ đề nghị ở đầu câu vậy các em cho cô biết có mấy cách để đặt câu khiến À, muốn đặt câu khiến có thể dùng một trong các cách sau. Cách 1. Thêm các từ hãy, đừng, chớ, nên, phải vào trước động từ. Cách thứ hai, thêm các từ lên, đi, thôi nào vào cuối câu. Cách thứ ba, thêm các từ đề nghị, xin, mong vào đầu câu. Cách thứ tư, dùng giọng điệu phù hợp với câu khiến. Đây cũng là ghi nhớ của bài học, các em sẽ đọc lại một lần nữa nhé. Sau khi các em đọc xong, chúng ta đi vào phần luyện tập bài 1. Chuyển các câu kể sau thành câu khiến. Nam đi học, Thanh đi lao động, Ngân chăm chỉ, Giang phấn đấu học giỏi, mẫu chúng ta sẽ chuyển câu kể thành câu khiến đầu tiên câu kể là nam đi học chúng ta sẽ chuyển câu khiến là nam đi học đi nam phải đi học nam hãy đi học đi rồi các em dựa vào mẫu và chúng ta sẽ làm tiếp những câu còn lại nhé tiếp theo qua bài tập số 2 đặt câu khiến phù hợp với các tình huống sau a vào giờ kiểm tra chẳng may bút của em bị hỏng em biết bạn em có hai bút hãy nói với bạn một câu để mượn bút em gọi điện thoại cho bạn gặp người ở đầu dây bên kia là bố của bạn hãy nói một câu với bác ấy để bác chuyển máy cho em nói chuyện với bạn em C. Em đang tìm nhà bạn Bỗng gặp một chú từ trong nhà gần đấy bước ra Hãy nói một câu nhờ chú ấy chỉ đường Với bài tập số 2 này Các em sẽ đặt câu khiến theo yêu cầu Các em cần xác định đối tiện giao tiếp là ai Nội dung yêu cầu đề nghị là gì Rồi chúng ta đặt câu khiến nhé với tình huống A, cô sẽ đặt câu khiến như sau. Nam ơi, cho tớ mượn cái bút tí nào. Sau đây, các em sẽ đặt câu khiến cho ba tình huống A, B, C nhé. Tiếp theo chúng ta qua bài tập số 3. Đặt câu khiến theo những yêu cầu dưới đây nêu các tình huống có thể dùng mọi câu khiến Câu A Câu khiến có hãy ở trước động từ Câu B Câu khiến có đi hoặc nào ở sau động từ Câu C Câu khiến có xin hoặc mong ở trước chủ ngữ Bây giờ cô sẽ làm mẫu cho các em ở câu A Đầu tiên cô sẽ cho tình huống khi em không giải được bài toán Nhờ bạn giúp Thì cô sẽ đặt câu khiến có từ hãy ở trước động từ Cô đặt câu khiến như sau Cậu hãy giúp mình giải bài toán này nhé Tiếp theo, ở tình huống thứ hai thứ ba các em tự cho tình huống sau đó các em sẽ đặt câu khiến cho phù hợp nhé tiết học hôm nay đã kết thúc cô chúc các em có nhiều sức khỏe học thật tốt bây giờ các em lấy vở ra và làm cho cô bài 1, bài 2, bài 3 vào vở nhé